Dạ, thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm chứ nhưng bây giờ kiểu ít ít đi hát công việc công việc này nọ ít đi hát thì đâm giờ nó nó nó, nó... chưa đi hát rồi đấy hả dạ cũng đi hát đi hát hát nghe đoạn coi bài nào xung xung coi không khí nó sao vậy đó à, ờ, đúng dạ, rồi à, để em uh, hát bài uh... Ờ, lẽ lên nào có lẽ nào à rồi đêm lạnh quá sao em không về chung lối để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai đêm lạnh quá sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngả rẽ đôi bờ có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau sao không lời hò hẹn em chăn trở giấc ngủ muộn màng anh một đời bá biếu mảnh trăng tan trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá rồi được rồi băng giá lắm rồi được rồi đó hát đau khổ quá à, chào à, chị hồng vân ừ. và anh quyền linh chào em à em tên là nguyễn hoàng cẩm thúy đang làm việc và sinh sống tại thành phố hồ chí minh em làm ngành gì thế à công việc của em là giáo viên mầm non ở quận mấy cưng dạ ở quận gò vấp ạ à. ờ năm nay là thúy ờ, bốn mươi hai tuổi năm nay thúy 42 tuổi rồi rồi xin mời nhà trai xin chào ờ, anh quyền linh chào em à, chào ờ, chị Hồng Vân chào, chào em. chào mọi người ở trường quay em là Phạm Ngọc Trước năm nay 46 quê ở Đắk Lắk, hiện uh, đang sinh sống và làm việc ở như uh, Bình Dương. Làm nghề gì? Chứ? Em uh, em chạy uh, chạy xe. Chạy xe ô tô đúng không? Xe, xe tải hay là xe à, xe xe đưa rước công nhân. À, tức là xe 16 chỗ ngồi đó ha. Dạ, dạ. Nhà gái cho biết uh, điểm mạnh điểm. yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích uh, thực nấu ăn, thích uh, đi uh, du lịch. À, điểm yếu là hay quên với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu ừ. nhưng mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui rất là nhà nhiệt tình em có điểm yếu gì không dạ điểm yếu là, là em hơi hơi nhút nhát hơi nhút nhát thôi đúng dạ, không mình... ta hơi nhút nhát thôi thì thôi đó hả ừ. thôi nhà trai điểm mạnh là gì em ờ, nói chung là không hút thuốc không rượu rồi khiêm tốn thật thà dũng cảm khiêm tốn thật thà dũng cảm có điểm yếu gì không chút em cũng có điểm yếu là gì cũng hơi nhút nhát nhút nhát rất nhút nhát nói chuyện nhỏ quá đúng không dạ dạ à, bây giờ à, em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào nói chung là cũng có hai mối tình còn lâu lắm mối tình đầu tiên thì nói chung là mấy năm chắc phải hai ba năm á hai ba năm rồi mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì cũng chẳng chẳng, chẳng nhớ nữa không nhớ nữa dạ. quen lâu không chắc khoảng năm rưỡi hai năm gì đó ừ, lý do tại sao chia tay hai mối tình đó bạn về quê bạn sống rồi làm em cũng không về về quê sống rồi thôi mình không về mình ở luôn dạ. rồi giờ hiện nay mình ở bình dương ở với ai em ở một mình à một mình chứ hả dạ. đó đường tình duyên bên đây vậy đó bây giờ em độc thân bao lâu rồi em độc thân chắc phải được hai năm mấy rồi hai năm mấy hả dạ ủa vậy là em yêu cũng cũng cũng trễ quá hả em hả đúng không nhát thôi chút ừ, nhát á ờ bạn gái sao Dạ, a, à, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ, ơ, ờ, bé được ở hai bên. Bé tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3, em thì em ở Gò Vấp thì bé cái cái cái hộ khẩu bé nhập bên đó thì bé được học bên nội thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây à. có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn bé ở à. hai bên từ đó, giờ luôn dạ từ đó giờ chứ không phải bé ở một bên nào hết á à rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ ờ, có có ba mới không dạ có ạ à. ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em dạ chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ 10 năm luôn đó hả dạ. rồi 10 năm đó có mối tình nào không cũng có với bạn bè giới thiệu một hai mối tình nhưng mà cũng không có thành tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành ừ. dạ. cho nên là thôi dạ. Chứ em cảm... nghe cái người à, bạn bên đây à, tâm sự thì em em em thấy sao em cảm nhận về à, bạn bên đây như thế nào thấy bạn cũng hơi nhút nhát đúng rồi bạn nói bạn nhát mà yếu điểm yếu của bạn là nhát mà nhát em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu rồi có khiếu hài ước ừ. đó là cái mẫu người đàn ông của em đúng không dạ. chân thành bản lĩnh hài hước còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không cao hơn em là được em, em cao mét mấy dạ em cao mét năm mươi ạ năm mươi hả năm mươi yên tâm đi chắc cao hơn ạ à. hơn ồ oh, cao cao hơn chào em dạ chào chị trầm tư dữ vậy trước đây em nó vậy gì bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào em thấy cũng bình thường rồi à. à. có châu có nghe luôn đấy ừ. dạ. bây giờ trước thích người phụ nữ thế nào nói cho ừ, nói mỗi nghe, nghe là, đi coi như em thử cầu được ước thấy rồi em em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè. bạn gái bên đây sao nè bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được em tưởng tượng thử bạn bên đây coi da trắng hay là đen tóc dài hay ngắn khuôn mặt làm sao chắc là khuôn mặt cũng hơi hơi tròn tròn à có tròn có tròn luôn da sao nước da sao nè nước da nước da thì cũng bình thường nhưng không trắng cũng không không có đen à hơi bị trắng nha nước da hơi bị trắng trắng bằng gì chị hồng vân không à, có thể là xem xem đó cưng à thế là ok rồi ừ. nghe trắng cười tôi sợ luôn <laughs> ở trước là rất là nhút nhát ít có nói thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó nói chung cái chứ phải à, năng động hơn nữa nói nhiều hơn nữa ha dạ. thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ Ủa nhưng mà bây giờ kiểu ít ít đi hát công việc nó công việc này nọ ít đi hát thì đâm ra nó nó nó, nó... chưa đi hát rồi đó hả dạ cũng đi hát đi hát hát nghe đoạn coi bài nào sung sung coi không khí nó sao cái đó ờ à, đúng rồi à, để em uh, hát bài uh... mạnh mẽ lên nào có lẽ nào à rồi đêm lạnh quá sao em không về chung lối để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai đêm lạnh quá sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau sao không lời hò hẹn em chăn trở giấc ngủ muộn màng anh một đời vã víu mảnh trăng tan trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá rồi được rồi băng giá lắm rồi được rồi đó hát đau khổ quá dạ dạ dạ cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa dạ, anh dạ. À, duyên dáng xinh xắn dạ. không đó chứ à, anh mê thật thà chất phát dạ. nhẹ nhàng dễ thương tình cảm ít nói nhút nhát nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế rồi chúc hai người nói chuyện nhau coi nó hợp nhau điều gì không nha dạ hôm nay em đi với ai dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em ờ à, Dạ, em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Ừ. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa. Nên em cảm thấy rất là hợp. Cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với ờ, cháu. Dạ. À, cháu hả? Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chào ờ, cô Hồng Vân. À, chào, à, chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là cháu của chú à, chú là chú út trong gia đình à, chú cháu ruột luôn ha con à, cháu cháu ruột ừ. chú thì à, cũng lớn tuổi rồi mà tính chú thì những khi cũng nhút nhát tới đây cũng mong chú có một mối tình để à, có người bầu bạn về về già ừ. <laughs> sau này nữa nên à, thấy bên à, cháu thấy à, cô bên đây sao cô rất là phù hợp với chú thì mong ờ, chú với cô có thể tới được với nhau tìm hiểu thêm rồi tốt nhất được thì về một nhà ở hay quá vậy là vui nhất <laughs> rồi cảm rồi, ơn tốt rồi mở rào cố gắng mạnh mẽ lên nha chích nha dạ, dạ. chuẩn bị bài nào vui vui chuẩn bị bài hát tặng ờ, bên là nhà gái cái coi bắt đầu đi chích tôi muốn con rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng chứ hai người sao chủ động lên là trước à chủ động lên trước á đó mở quà của trước đi rồi là cái gì vậy cưng dạ. cho mọi người cây son cây son màu gì nè mở ra nè đi mua có lựa màu không em thích cái màu đó em thích màu này đúng dạ, không dạ, thấy môi bạn này với màu này xem xem không hình cũng gần gần gần gần gần đúng không dạ. đó màu ớt đó bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi chính xác đó cho anh linh hay quá anh quyền linh anh hay gì đâu nhiều cái tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà lên anh tô em nha quẹt tùm lum đi nó rung quá đâu quẹt tùm lum nha quẹt sao cái môi nó dày ra đó trời để người ta làm kệ nó vâng để người ta làm cho nó vâng kệ tôi ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ bây giờ là mình à, ít nói bây giờ đầu tiên mình giao lưu âm nhạc cho nó tinh thần nó thoải mái cái nào tới nắm tay bạn gái luôn hát bài gì đó hát nhìn bạn gái hát cũng được nè nhạc rừng á cứ cứ gì tự nhiên mới gặp nhau bây giờ em tạo nhớ cái bài này <laughs> bài đó dễ nhất đó bài vân suối gì đâu không về à? hết rồi rồi nắm tay là đánh thức mọi thứ luôn á nắm hai tay cô gái coi nào chứ cho nó mình mạnh mẽ lên đúng rồi bài vui đó nghe chứ bắt đầu nhìn cô gái hát đi chứ bây giờ nói chung là em không không còn còn nhớ cái bài nhớ gì đúng không bây giờ choáng rồi bây giờ em choáng rồi đúng không dạ. đó hút bài nào hát bài đó ờ, xin hát bài à, một đời người một rừng cây à, đúng, rồi. đúng rồi đó hai đứa hát bài đó đi khi nghĩ về một đời người tôi thường nghĩ về một rừng cây khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nghĩ về loài người trẻ chúng như em... cung hoa hồng trẻ chúng như cung hoa hiền như cánh mai nở ngày xuân hay Ê, đứa xong ca bài này được nha <laughs> hai bạn nhìn thẳng vào nhau bắt đầu nói chuyện đi nào em thấy sao em à, thưa anh cũng được à, em muốn hỏi cái công việc của anh á anh đi làm như vậy là một một tuần lễ anh đi hết chủ nhật là được nghỉ à, làm ngày hành giờ hành chánh hay là anh làm giờ hành chính à, em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi ừ. nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự thực sự biết quan tâm biết lo lắng cho cuộc sống của em à, và cả hai được ờ, cũng ờ, như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em thì mình sẽ tiến tới nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần được dạ được không sao đâu <laughs> tại sao nửa khoảng tháng cách, khoảng cách nó cũng hơi xa bình dương với lại gọi hấp không có xa một tuần được không với lại nhiều khi công việc nữa ừ không nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh à, sẽ đến được với em à. tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành chứ không phải ép buộc gò bó thời gian Đúng không vậy. có ý nghĩa gì hết quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành thấu hiểu chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy à, trước mong muốn điều gì nói đi bây giờ thì à, nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu ờ, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới ừ. rồi hết thời gian đây là thủ tục của chương trình nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình còn nếu tim mình không rung động không cần bấm chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại bấm hay không bấm là quyền của các bạn một 2 3 Hết thời gian Đá bóng wow. Chúc mừng Hay quá Nắm tay nhau đi Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi Nắm tay nhau nào Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội tự chúng ta tạo nên điều kiện chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau rồi giờ sẵn xin phép em luôn để ờ, cho anh ờ, đặt nụ hôn lên má của em đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp mặt anh tham ra <laughs> bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu mình đàn ông mình phải chủ động bằng mọi giá bằng Đúng mọi rồi. cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu